280 à trồng ờ, hồng này trồng lâu chưa lâu trong chậu lâu không lâu phơi lắng một tí thì cũng em mua mấy chậu về trồng toàn chết thôi có, có, có. em để về nha em để tiền Đâu nhưng để trong phòng là không phải. Để trong phòng á? Không, đây không phải để trong phòng, nó nhéo này. Không phải đâu anh, nó khô nước rồi chứ không phải để trong phòng lạnh đâu. Nhà em đến mùa này người còn chảy đâu vào phòng lạnh thì thôi, là cây. Cây vào cây kia bao nhiêu? cái này là 280 này bọn này là 280 còn bọn này là 180 này bọn này là 300 này đến Tết rồi nên là hoa nó cũng ờ, đẹp hơn

Hoàng Hương à bà? Ừ. Không mà. Chân rồi đấy. Mà sao phải mang xe đây nó mới lấy được. Ủa? Mình mua 100 rồi. 220 cây là giống mới nên mua cây đến đấy 120. Ừ, cái cây này bé hơn mà mua hai cây 200 thì đâu có cây này. Hả? Trăm thì vừa lớn nó đi mà tí thôi bắt ra. Riêng vừa có sắc, vừa có hương rất là khó. Sắc không hương, hương không sắc thôi trả tiền thì tiêu lại ở đây suốt không, không, không quên ngày mai lại quay lại không tuần sau quay lại thôi anh gọn đây là không lấy gì thôi không trả tí tí nếu mà sau này nó quay lại cho lấy xe là trước kia rồi túi sách rồi mà chạy xe mà ừ, tí nó xuống mà nó không có đi lại chọn nó mấy đâu đây lại đi cái này bao nhiêu cái này cái này ờ, tám trăm nó nó nổi ờ, rễ nên nhìn đẹp nhỉ

cái hồi lá chưa được ờ, tao bón ờ, cây này trồng bao cũng mốc sao nó chết cứ ra rồi đặt ra xong nó lại chết to mốc là nó không có nước trồng còn một thời gian rồi xong rồi tự, tự nó chết đi mà xong rồi tự nó rũi đi nó chết là như nào không? Ở à, cái đấy 50 nghìn Hồi đây đấy có to không chú nhỉ? Chắc là bé thôi đúng không? Kia nó chỉ như kia thôi kìa. À. Đấy. Quả to chứ. Quả to luôn đấy, to như quả trứng vịt luôn đấy. cái Thế ở tàu này cháu tưởng làm gì có quả to như à, trứng vịt quả to luôn Thơm luôn. Một quả thơm ba ngàn nhà luôn. rưỡi không? Cây đấy 4 nghìn. Đấy, trăm rưỡi. À, trăm rưỡi. À không à? à? Ừ. cái gốc bằng đây không trả đâu. vòng về sang trọng cái hoa nó bé tí rồi bên này hoa nó như bông kê nó dài nó ngắn này nó bé tí cái này bao nhiêu chú hai cây này na ná nhau bằng tiền nhau à hình như cái lá ổi này chữa được bệnh ờ, đau bụng hả đau bụng đau bụng không phải lá cống không không ngọn này mà chưa là ăn chú này mà nhai là trước mình cũng cố bọn mình ăn à, nó chát chát thì là phải cầm tay chứ có gì đâu cái này nó khó quá cho vào mấy cái thơm quả thơm lắm mà chú cái cây bé bé cái bao tiền trăm dạ. một trăm à cây này bé cái kia trăm hai à quan trọng là nó phải vì cái cây chứ không cần có ai bé cái này cứ để trồng thôi có phải ra chậu luôn chú cái cây này này có phải ra chậu mới không sợ bé không chậu cái đấy ở về mình về mình chứ còn nó trồng từ lúc bé là bà này bà chỗ này làm nhiều nó không có rác thành này chứ còn làm ít làm thì cũng công cái này phải làm nhiều thì rồi. bán nó với đấy đấy đấy đấy đã nào nào một mẻ được hàng nghìn một còn mẹ mẹ để mà cái này thế nhà bonsai xóa là này rất là nhiều cây Cô ơi, cây này là cây gì cô nhỉ? Cây này lan thủy tiên. Lan thủy tiên à? Cái này thì hoa thủy tiên. À, thì sầu địa lan này đúng Tay này mua bao tiền? Cái này rẻ mà mấy trăm nghìn. Cái hoa nó có về không? đảo được cái này. Hoa liên tục cho bạn. Năm rồi. Nó nó nó. đây là chùm. Chậu nó ngon. Còn. Nào đây. Ta để khoa này. Ta để chung chung.